Giám đốc người Hàn Quốc phân xác bạn bỏ vali có bị dẫn độ không? Do mâu thuẫn nợ nần, giám đốc người Hàn Quốc Jeong In Cheon bỏ thuốc mê sát hại đồng hương man dợ và cướp tài sản. Vụ việc gây rúng động dư luận, đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi về việc Jeong In Cheon sẽ bị xét xử ở Việt Nam hay Hàn Quốc. Theo luật tương trợ tư pháp 2007, dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó. Theo luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký hiệp định dẫn độ ngày 15 tháng 9 năm 2003, có hiệu lực từ 19 tháng 4 năm 2005 theo đó, mỗi bên đồng ý dẫn độ cho bên kia bất kỳ người nào đang có mặt trên lãnh thổ của nước mình mà bên đó yêu cầu để tiến hành truy tố, xét xử hoặc thi hành án vì một tội có thể bị dẫn độ. Người bị dẫn độ theo quy định của hiệp định này là người có hành vi phạm tội có thể bị xử phạt tù với thời hạn từ một năm trở lên hoặc nặng hơn theo quy định pháp luật của cả hai bên tại thời điểm yêu cầu dẫn độ. Bên cạnh đó, hiệp định này cũng có quy định về trường hợp bắt buộc từ chối dẫn độ, trong đó bên được yêu cầu dẫn độ có thể từ chối dẫn độ nếu tội phạm bị yêu cầu dẫn độ là tội phạm mang tính chất chính trị. Luật sư Pháp cho rằng vụ giết người phân xác bỏ vào vali rúng động dư luận vừa qua không phải là tội phạm mang tính chất chính trị, do đó phía Hàn Quốc có quyền yêu cầu việc dẫn độ. Tuy nhiên, việc dẫn độ này cũng có thể bị Việt Nam từ chối theo quy định tại Điều 4 của Hiệp định bởi toàn bộ hành vi phạm tội này đã được thực hiện trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Như vậy lúc này sẽ áp dụng Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự của Việt Nam để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử. Theo luật sư Nguyễn Kiều Hưng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, điều 5 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định Bộ luật hình sự áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó. Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Trong vụ án người Hàn Quốc giết đồng hương xảy ra tại quận 7, tội phạm được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, Jeong Incheon là người Hàn Quốc, mà giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã ký kết Hiệp định dẫn độ, Hiệp định tương trợ tư pháp. Do đó, nếu Hàn Quốc có yêu cầu dẫn độ Jeong Incheon thì Việt Nam có thể xem xét dẫn độ. Còn nếu Hàn Quốc không có yêu cầu dẫn độ, thì việc truy tố xét xử Jeong Incheon sẽ do các cơ quan tố tụng Việt Nam tiến hành. Tương tự, trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp thì hoạt động tương trợ tư pháp được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế. Sáng 23 tháng 11, thông tin từ huyện Cơ Bang, tỉnh Gia Lai xác nhận lực lượng chức năng của địa phương vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ cưa hạ rừng hương cổ thụ trên địa bàn xã Krông. Theo đó, trong quá trình phối hợp tuần tra, lực lượng chức năng của địa phương phát hiện tại tiểu khu 90 thuộc Lâm Phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Krongpa quản lý có nhiều cây gỗ hương cổ thụ bị cưa hạ. Xét thấy vụ việc có yếu tố hình sự, lực lượng chức năng nhanh chóng báo cáo, điều tra hiện trường và truy tìm dấu vết các đối tượng vi phạm. Đến sáng 23 tháng 11 đã có 3 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng trên bị bắt giữ. Các đối tượng đều là người dân sinh sống trên địa bàn huyện Cư Bang. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cư Bang đang tích cực khai thác thông tin và truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ hủy hoại rừng hương cổ thụ. Thưa quý vị, cứ vào thời điểm giá hoa tăng cao, tại thủ phủ hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng lại xuất hiện nạn kẻ gian đột nhập vào vườn để cắt trộm hoa với số lượng lớn. Mới đây nhất, sự việc đã xảy ra tại vườn của một nông dân trồng hoa. Sau khi mai phục, công an đã bắt giữ được một đối tượng 24 tuổi vào vườn nhà ông Cương dùng kéo cắt trộm 820 cành bông cúc vàng. Trước đó, ngày 15 tháng 11, vườn hoa hồng diện tích 4.000m2 của gia đình ông Nguyễn Thế Hoài, ngụ tại phường 7, thành phố Đà Lạt, cũng bị kẻ gian cắt trộm 2.000 bông, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Theo nhận định của Công an thành phố Đà Lạt, vào những thời điểm hoa được giá hoặc đến ngày lễ Tết, luôn xuất hiện kẻ gian lợi dụng sơ hở của bà con để trộm hoa. Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, phát hiện vụ việc cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời điều tra xử lý. Dù đã được cảnh báo rất nhiều, song trên thị trường cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng, các loại mì chính, bột ngọt, hạt nêm ba không vẫn xuất hiện tại không ít các khu chợ dân sinh. Đây chính là các loại bột ngọt không nhãn mát không hạn sử dụng, không nguồn gốc xuất xứ. Tuy là không đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, song với giá rẻ hơn rất nhiều sản phẩm cùng loại, thì các loại bột ngọt ba không này vẫn được không ít người tiêu dùng, nhất là tại các cửa hàng ăn uống sử dụng. Sau khi mua hàng nhập lậu, các tiểu thương sang chiết các túi ni lông thành mì chính 30 không nhãn mác, không hạn sử dụng, không nguồn gốc xuất xứ. Giá các loại bột ngọt, hạt nêm được bày bán trên thị trường không có nhãn mác chỉ bằng một nửa, có khi chỉ bằng 1 phần ba giá của các sản phẩm chính hãng như Ajinomoto, Vedan, Azingon. Theo các chuyên gia y tế, các loại bột ngọt 30 này được các cửa hàng sang chiết thủ công nên rất dễ nhiễm khuẩn. Đặc biệt không có ai chịu trách nhiệm nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe người dùng. Kết quả phân tích chất lượng của cơ quan chức năng với mẫu mì chính 30 cho thấy hàm lượng glutamate tinh khiết, thành phần chính cấu thành mì chính không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Khi ăn một lượng lớn, cơ thể sẽ có cảm giác chóng mặt, buồn nôn, thậm chí tay chân buồn rùn.